sẽ nấu lẩu mắm đầu tiên linh nấu nước dùng á cả nhà là lấy nước sườn sườn heo linh không có chặt ra sẵn xương ghim luộc sơ khoảng 5 phút rồi linh bỏ vô linh nấu nè linh làm cái nước này là nước hầm xương để làm nước dùng lẩu mắm nha cái này hai loại bạn nào mà làm giống linh thì ăn rất là ngon nước lẩu mắm nó đậm đà lắm nước để làm bún mắm nè lẩu mắm nè linh xài nước dừa coconut này nè à, coconut soda nè ở bên mỹ linh xài này linh thấy nó ăn tiện lắm và cũng nha bạn chế nước nhiều tùy người nha cái này là nước dừa này nó ngọt tùy cái lượng mắm hai vợ chồng đến ăn thì linh làm chừng nửa lít nước nè à. nửa lít nước dừa coconut này thôi nửa lít thôi nha bạn cái này là hai chồng linh là khẩu vị hai người còn bạn nào làm nhiều quá thì uh, chế nhiều vô linh bỏ mắm mắm này bên linh là mắm cá linh xay sẵn nè nếu bên việt nam mình cái cái mắm này nó không thơm bằng mắm bên việt nam nhưng mà nó có và hương thông nha bạn mình bỏ một muỗng mắm này vô muỗng đầy nha gấp cái hũ của linh nữa một muỗng rưỡi các bạn ơi chứ không phải một muỗng đâu nha một muỗng rưỡi mắm bên linh nó xay sẵn á linh nấu nó nhanh bên linh là cái gì mà nấu nhanh là tiện nhất còn đây cũng là mắm cá sặc nha phải nấu hai loại mắm cá linh với mắm cá sặc mắm cá sặc này nó xay sẵn hết luôn cái này nó còn muỗng dùng hơn nha này mình nên mình phải bỏ một đêm ngay từ đầu nha bạn cái này nên bỏ khoảng chừng ờ, muỗng cà phê muỗng rưỡi cà phê này nè nên bỏ một khoảng một muỗng muối cà phê này thôi tại vì một lát mắm này pha chung với nước này nè nên bạn làm này mặn quá thì đắt ra nó rất là mặn thà mình nêm ít như vậy một lát á mình trộn vô mình nếm dừa thì mình thôi còn không á thì à, mình thêm miếng nữa chứ để giờ mặn quá thì ăn nó lẩu nó không ngon mặc dù bạn có rau và nhớ thêm đường nha cái mắm này á nên xài bằng nước dừa nên linh không có thêm cái gì vô đây hết mắm mặn với nước dừa thôi nó có độ ngọt rồi còn đây thì linh luộc xương đó linh cũng phải cho chút xíu đường thôi nửa muỗng cà phê đường hoặc một muỗng nhỏ thôi nha bạn như vậy là đủ rồi đó là xong phần nước dùng sôi nha các bạn bây giờ mình bỏ thịt sườn ra để nó ờ, ngon lát mình ăn là nó ngon hơn chứ để nấu thêm nữa nó rụt lắm rồi bắt đầu chuẩn bị ờ, mình bỏ ờ, cái nước mắm mình nấu ra cái mắm với nước nước dừa mình nấu nhuyễn ra rồi nhanh lắm giờ mình đổ chung vô rồi chỉ đổ mình bỏ thơm với xả bầm ở à, xả cây nha linh nấu bún mắm thì linh bỏ thơm vô nó thơm hơn rồi các bạn ờ, bắt đầu bỏ xả cây mình đập dập ra mình cắt mình bỏ vô nấu thôi rồi sau đó mình chế cái nước uh, nước dừa với mắm mình nấu ra mình lượt lại nha lượt xương nó ra mình lấy cái này mình lượt đây là mình phi uh, xả phi thơm nha bạn nhưng mà mình cho chút tỏi vô nữa mình phi tỏi trước đây là tỏi nha phi tỏi với xả vô một chút tỏi đây là linh mua xả đông lạnh cho nhanh chứ linh không có thời gian bầm xả chào cả nhà mình hôm nay vợ chồng nhà chiếc linh lại tới với mọi người là thêm một món ăn lạ nữa là là nấu móng món này thì chắc không lạ rồi <laughs> nhưng mà hôm nay hai chồng linh lại nghi lại thèm quá nên nấu nấu móng thì linh đã có ấy cái chỉ sơ qua rồi ở đây là cái này là cá à, cá ba sa chứ không phải cá hú nha mọi người cá ba sa đông lạnh nè nó cắt miếng nào miếng mấy nhìn ngon quá à mọi người ha linh chỉ ăn được cá đông lạnh này ba sa chứ thực sự linh thích ăn cá hú hơn cá hú việt nam ngon hơn đây là mực tươi ăn được con mực không và ờ, cũng đông lạnh chứ nhưng mà Ly cắt ra làm sạch bây giờ hôm nay sẽ Linh giới thiệu mọi người ăn lâu mắm Linh không có rau đắng không có rau khèo mèo. nói chung là chỉ được có rau muống với lại rau bắp chả chuối thôi là Linh là Linh cố tình Linh quay như vậy để cho các bạn thấy cá của Linh nha đây cá này bỏ vô lẩu mắm nó rất là ngon mình nấu trước thì cái này bỏ màu chín tại cá này cũng màu chín lắm đó và thứ cá bạn nào ăn lẩu mắm nhớ không ha nên là hai vợ chồng nên là cũng thèm món này lắm nhưng mà đó giờ trang bốn mắm chắc ăn lẩu mắm để cho nó xuống dưới cho nó mau sôi ha mọi này là toàn những món màu chính không à bởi vậy nhưng mà cá phải bỏ vô cho nó béo cá hú mình thì béo hơn không cả nhà ha bỏ tôm hết vô mực thì ăn tới đâu bỏ tới đó nó sẽ ngon hơn đây là mực là ăn cái đầu ở cái đó nó sẽ à, thơm ngon thì là mắm hấp dẫn luôn lẩu mắm hấp dẫn luôn mọi người <laughs> quá hấp dẫn luôn các bạn ơi ừ. chỉ là thiếu rau thôi nha rau mà thêm cả rau đắng với rau khèo nè với rau à, của rau gì ta linh quên này cái rau gì mà tím tím á nhớ khèo nè thôi với à, súng hay gì á súng đúng rồi rau con súng á thì ăn vẫn ngon ha đúng rồi con súng con súng, súng lâu quá không có được ăn mấy cái đó nên quên tên luôn mà bây mà cái đó là mấy cái cơ bản mà bây giờ mình mình về Việt Nam mình ăn đi ăn lẩu mắm mình thấy bún à, mắm chứ hả? à. mà mình thấy đủ loại rau khác nhau Đúng tùm lum lưới chứ không phải là giống như cơ bản ngày xưa mình nhưng mà nói về nói cơ bản nhất là rau đắng rau đắng ừ, rau, đắng, với rau muống là hai cái cơ bản ha bạn ha nhưng mà đúng là rau đắng là ngon nhất mà bên linh là lâu lắm mới kiếm được rau đắng mà linh phải đi xa mà giờ mùa này thì không có thôi có gì ăn đó chứ chờ mà thèm mà kiếm được rau ăn thì đuối lâu hôm, hôm nay ờ, hôm nay chiếc ờ, linh có món ờ, có bắp chuối nè bạn ừ, chuối nè hấp dẫn ha bắp chuối hấp dẫn là phải đi chợ chợ tàu này ở chợ ấn độ mua được và lẩu mắm thì không thể thiếu với ớt xanh ha mọi người ha ớt này ớt xanh tươi nè là ờ, của chợ Ấn Độ à, có lúc cay lúc không nha nhưng mà cắn vô cá trời ơi đã tới đầu luôn <laughs> tùy tùy mình hay à. hên xui là mua cái nhầm cái ngày mua nó nó nó xanh nó cay nhiều hôm nó xanh mà nó không có cay mà được cái mình thấy ớt xanh là có một cái là nó hơn cái ớt đỏ là mình thấy là nó thơm đúng rồi nó cực cực kỳ thơm mùi nó cho dù cay không cay mà thơm mà rất là thơm ớt đỏ nó không bằng đó ớt này mà dầm nước mắm không á thì mình thấy ăn nó không ngon mà ăn không á cắn thì ngon nó cay ngon còn ớt hiểm mình chỉ làm nước mắm thì kho rồi vậy ha ngon cực kỳ ăn à, nói gì chẳng miếng luôn <laughs> bây giờ ăn mực tới đâu là bỏ tới đó ăn mực thì ăn nó hơi tái tái ngon chứ bỏ nhiều quá thì nó sẽ bị ờ, bị dai không ngon lâu lắm rồi linh mới ăn được con mực này tại vì con nó không có thích ăn nên linh cũng không có mua mà hai vợ chồng Linh thường thường nấu cái gì mà con ăn được á chứ để nấu hai ba món cực lắm đấy đúng rồi để ăn rau ừ. các bạn nào mà thấy hấp dẫn quá chạy ra chợ mua về làm đúng hai chồng linh ha ừ. này đáng lẽ có nhiều lắm nhưng mà linh có gì ăn đó thôi như đây sợ hai chồng linh đang cộng hết không còn một những chính nó quế lại chính rồi coi mọi người ha mực nào chín vậy anh ăn mực anh thích ăn rau hay là ăn, ăn, ăn thịt mực à mực anh thấy thế cái rau thì nó dai mà nó ngon đúng không ờ, anh thấy cái rau hả em thì thì nhiều người thích ăn rau mực nó dai dai anh thấy mà... rau mực em thích hơn à, em thì em thích ăn cái à, cái đầu này còn mấy đầu kia không thích nhưng mà cái mình của mình thì nó ngọt hơn mình thấy nó ngọt hơn ừ. wow nó sâu lên nó dằn em biết rằng mình thiếu cái gì không thiếu gì thiếu cái ớt mà nó làm mà <laughs> nó đột thịt à đúng ủa cái đó là như chị ăn với chung uh, bún mắm bún mắm với lẩu mắm khác không khác nhau à khác nhau chút à. <laughs> bún mắm á thường thường á là nó bỏ uh, uh, mực với lại uh, cái gì cái uh, heo quay ừ. như lại cái uh, cái ớt ớt chả cá ừ. còn ai ăn lẩu ngon lắm rồi sơn hải hải sản nhỏ hả ừ ngon quá ngon không mực bỏ vô ăn liền ngon bạn ơi ừ. không dai mà ngọt quá ngon rồi ừ. thơm mà thơm lần thơm lần mà chứ chuyện anh ăn anh đắp ra liền đúng rồi ừ. ngọt quá mình không nhỏ đúng rồi nhỏ anh bóc rau luôn nha để nó rớt rồi nghĩ phải đủ rồi chứ bây giờ bông chuối nè chỉ nhụn vô lấy ra liền ừ, ờ, bông chuối khỏi chụm bỏ đây cũng được không nó không ngon phải nhúng vô cái là lại ngon thật ừ, hay à. ừ. wow mực ngon quá hả ôi mực mà nhúng sơ vậy ngon thiệt này các bạn sao thấy ăn rau mực ngon không à, anh à thấy vậy thấy vậy sao thấy rau mực ngon không bạn ơi mình thấy rau mực ngon hơn á ngon quá Ôi, lần đầu em ăn mực mà dạng sống sống này ấm trái chín này là ngon quá đó giờ ở lên giang tàu bỏ hết luôn lúc đó bạn cái thân mật thôi giờ tôm hết rồi à? <laughs> ừ. chưa chín lắm đâu ừ anh biết rồi anh kiếm cái cái nào chín à. nhớ nãy nhiều lắm rồi ngon quá chấm miếng xong đó thực sự này không cần chấm mắm tại vì cái lẩu mắm này anh làm cũng hơi mặn mặn rồi không mắm vô ngon quá giảm em chế nước vô quả ngon quá họ ngon lắm bạn ơi mà thích ăn nó làm giống như chồng anh đi hấp dẫn cực cực cái này không dám bơm bớt lửa xuống bớt lửa xuống thì nó không bớt gì bắt bớt bớt lại ừ. đi ha thôi quá bớt không vợ dạ, chồng linh vậy thì tại sao mà cứ lại làm youtube mà ăn lẩu thực sự là hai vợ chồng thích ăn lẩu nên bởi vậy mình thích ăn gì nấu đó cái này nó có à, cà tím nha các bạn lẩu mắm bún mắm gì là không bao giờ thiếu được cái món cà tím bạn ha đây là tím làm gì là cái món ngon của cái mắm hay sao ngon quá cá này biết cá tính chưa ta không nghĩ trái trứng rồi dạ, thử thử miếng nào còn cái này phải lấy một cái da chứ không phải da wow ấu oh, mình lấy ra luôn wow cá cái chín rồi bà ha rồi nó sôi một ngọt ngọt luôn ngon quá mời cả nhà quên nãy giờ ăn mà không mời <laughs> giờ mời mời cả nhà mời các bạn chưa chín bạn chưa chín lắm ạ ngon quá Yeah. Vịt chuối nha, bắp chuối ngon quá Nhìn thấy ngon, hấp dẫn quá Bông chuối Bông chuối á, Ủa bông chuối hay bắp chuối à? bắp chuối chứ ừ. Chú. bắp chuối chứ không nói bắp chuối đúng rồi hấp dẫn quá là phải là bạn đâu ăn được cái cái cái lẩu mắm này đúng không hay thầm lên đó đi lên ừ. thành giờ thơm cái nực này chưa chín ừ, đúng rồi, lâu quá em nhắc lại đó thì thịt thơm lẩu mắm đúng không ừ, hai vợ ngày xưa hai vợ chồng mình đi um, xuống uh, Cần Thơ đó, chơi Ờ. chín năm đó chín năm hả ừ, chín năm chín năm hơi chơi mà mà vô cái quán đó nó ăn ờ, lẩu mắm đông đông ngầm được sẽ gần là ở gần ờ, cái sông gì đó bến kiều bến kiều bến kiều mà cái cái cái rau của để là hấp dẫn mà đủ loại rau ờ, đủ loại rau đâu bông điên điển hay là bông gì nhiều ừ. lắm mình không nhớ Mới không biết nhanh cái rau thấy ngon à. này. ngon quá ngon hấp dẫn không người nào mình có chế ra đậu mắm này hay quá mình tay thôi, ừ. này em nấu uh, mắm gì cá cá linh với cá sặc đúng không cá linh với cá sặc hai cái loại mắm nó nấu ngon một một loại không ngon mà ha cái linh nó màu nó sạch nó đặc chất một cái mình nấu một cái mình không ngon mình nấu thử ngon quá lần đầu tiên mình mật bỏ luôn này ngon quá thấy ờ, mà nay là mắm ngon nhất mà chắc mực á tôm á tại anh chưa ăn tôm à để ăn tôm tôm lấy nào, món hải sản mà ăn chín quá nó không ngon rồi ha tôm mình thấy vừa vừa cái là tới này. mình có anh bạn làm chung á hồi xưa um, anh mới lấy bà xã à, anh ờ, nghe mùi à, bà xã người miền tây á anh anh thì người không phải miền tây bởi anh nghe mùi à, mùi mắm nè lẩu mắm bún mắm nè anh à, thích rồi sau lấy biết rồi ăn biết bây giờ là món này là món coi như là số 1 mà anh ghiền luôn rồi là ăn là ghiền lẩu mắm thì khổ mà không biết ăn thì cái nó hôi mà biết ăn rồi thấy nó thơm cực kỳ con gái lên nhá mình chả ăn nước mắm quen rồi cái mắm mà mắm các bạn làm mắm mà ăn cơm tấm các bạn cái mắm kho nữa cái nó nói thơm cái à, nó đi học cái à, bạn nó nói à, nó ăn cái uh, fish, fish sốt nè ừ. Dạ, nước nước từ cá nước mắm từ cá nước sốt từ cá anh nói nó ăn fish sốt bạn nó nói mùi đó tiêu hôi nó nói thơm bạn người mỹ mà chê mùi đó hơn thôi người mỹ người ta chỉ có thể ăn nước tươi chứ người ta không có thể ăn nước mắm còn mình thì khen thơm bạn mỹ này chê hôi hai đứa nó cãi chặt nhau mà đúng là nít bạn ha thì con mình đã kể với mình mình nói thì đúng rồi tại vì bạn không có ăn mắm bao giờ nên bạn không có may quen bạn thấy nó không thơm con ăn quen rồi thì con thấy nó thơm là chuyện bình thường đâu có gì đâu lạ mà đúng là chuyện con nó có vậy nó cũng mấy và hai đứa trái ý nhau còn mình không hiểu sao là nó thấy thơm mà bạn nó thấy ngon còn tại vì người mỹ người ta đâu có ăn cái nước mắm đâu bạn thấy thơm bạn ha rồi giờ chưa ăn <laughs> ăn là ghiền <laughs> ăn được là ghiền luôn nước mắm rồi chỉ mắm mình ăn được là ghiền chết luôn cá chín này nè đúng là ở nhà mình nấu lẩu mắm nó đậm đà bạn ha đi ra tìm một dĩa về là biết bao nhiêu tiền bạn ha à mình thấy lẩu mắm nó có ốc bu nữa bạn nhớ lẩu mắm ăn có ở dưới cần già thơ đó, có ốc bu cá linh những thằng cá linh quên đúng rồi cá linh tươi với ốc bu còn trong sài gòn lâu quá rồi chín năm rồi ở trong sài gòn mình thấy chỉ có đa số là mực cá hú với lại tôm còn có thể thêm thêm thêm mấy món khác nhưng mà chính là bạn nó có biết bây giờ quay ra Cần Thơ không? Hẳn là mắm đó. Không có. bởi vậy bạn trẻ nào á chưa lập gia đình á đi chơi rồi cứ đi đi lập gia đình là khó đi lắm không phải là chọn cái đi mà là mình vướng bận nhiều lắm con cái học hành rồi lo làm kiếm tiền không có thời gian đi đâu từ hồi lên lấy chồng xong là linh thấy linh ít đi đâu lắm mà không có thời gian con bạn đi học bây giờ bạn muốn đi đi bây giờ hai chồng linh muốn về cũng chờ con học hành xong rồi mới về dù hè mới được đi chứ đâu phải hứng chiến đi liền còn mình tôi trẻ mà sắp xếp mình mình đi dễ đi đâu cũng được có gia đình khó đi tại giờ cần thơ linh đi có một lần cũng khoái đi nữa à muốn đi lại chứ lâu quá hả? ừ. mà không có dịp đi á bạn bạn cuốn theo cái dòng xoay của cuộc sống mà bạn không có đi được ngon quá ừ. ăn quên cắn ớt xanh còn trái nào mình quên ăn bún mắm nhưng mà không cắn ớt xanh là không phải ngon cái cái mùi cá ngon nó thơm quá à. ừ. nhiều thơm kìa lực cái này mà đúng cam cam cá gì đó cá và cá cá hú ngọt cực kỳ cá ba sa đông lạnh nó cũng không có còn ngọt tươi ừ. nhưng mà dù sao có rồi vẫn không vậy ha linh thấy cũng có người xài cá lóc mà linh thích cá mấy cá có bụng mỡ hơn cá lóc thì nó không có mỡ nó không béo ừ, em biết không em biết cái cái lẩu mắm này mà cái người nào mà ừ, thích hợp ăn là mà, mà thích không dạ. người thích ăn mặn ấy ăn à, mắm là, là, là, là hợp mà nên em thấy thích ăn mặn ăn ngọt mà ăn cái loại mắm biết ăn mắm là ăn kìa không hiểu sao bạn không mình như là mà ưa, ưa ăn nhạt mà không được ăn, ăn mặn á à, thì thì ờ, ăn lẩu mắm đâu có họ đâu có thích đâu thì vì lẩu mắm nó mặn rồi <laughs> không mà đúng là lẩu mắm mà có cái cái cà tím ngon lắm các bạn cái cà tím này hay quá rồi bún có cũng ngon đựng nước lẩu này có nó cũng ngon cà tím thì như là một vị thuốc các bạn ha cái này là bên bên bên mỹ là đặc sản đó nha mấy bạn chỉ mong ra đâu bún mắm thì có nhưng mà lẩu mắm thì <laughs> đặc sản <laughs> mà nếu mà nói nó nói mấy món đặc sản của miền Tây mình thấy lẩu mắm số 1 là một trong những món đặc trưng đúng không? Lẩu mắm ngon mà hồi đó mình không biết nấu nha bạn nha không phải chỗ nào cũng nấu ngon nha có những chỗ nấu không ngon nha linh không hiểu linh ăn lẩu mắm cũng nhiều tại linh cũng đạo lẩu mắm lắm nhưng mà linh không thấy là không phải là chỗ nào nấu cũng ngon ngay cả bún mắm cũng vậy biết là bạn nấu với bông mắm với nước nhưng mà linh không hiểu tại sao không ngon bây giờ linh hiểu rồi sau đó linh thèm mắm cái bún mắm ăn nhưng mình thấy có chỗ sao nó bắn mặn quá có chỗ bắn ngon quá thì ra cái chỗ bán mặn là nó không có nước dừa nó không có cái gì bảo hòa cái độ mặn với ngọt các bạn thế sao linh ăn đậu mắm á có nhiều mình quên lâu lắm rồi cái tờ cái cái ờ, cái, quán tên gì mình quên mà linh ăn thấy ngon quá cái linh nhìn trong cái lẩu mắm mình thấy nó có thơm thơm cái thơm mà bạn ha đi xả mình ăn lên theo từ tưởng gì ngon linh nhìn coi trong đó nó có gì linh không hiểu sao có thơm thường thường ta hồi đó giờ linh chỉ biết là ừ, mình nấu bò mà nó không ờ, không mềm nó bỏ thơm vô là nó mềm ha bạn ha rồi linh chỉ biết vậy cái đợt đấy linh ăn mình thấy ngon quá đúng rồi cái, cái thơm anh thấy hầu như từ trong cái món gì liên quan đến mà cá anh thấy có thơm không ạ ừ, nó em có làm biết không đó là những thơm nó hợp với cá sao bạn giống như cá ngừ mà kho thơm hay là cá nục kho thơm nó cá bạc mát kho thơm ngon bạn ha thì linh không hiểu linh nghĩ là làm gì có thơm mà ngon nhưng mà không phải nấu một lần là nấu có thơm không, không ngon linh cũng không hiểu tại sao có người đã nấu nước dừa ừ mình thêm bước nữa mà nó cũng thiếu thiếu một chút gì vậy rồi ờ, cái mình ăn rồi mình thấy người ta nấu à, có đợt con biết mình nhớ mình thấy ở đâu có nấu á mà phải nấu bằng nước hầm xương nha nước hầm xương với nước dừa với mắm nấu ngon thật sự rồi xong khi nấu mình bỏ thơm à, em thấy có người bỏ ngại bún vô á cái cây ngại bún bỏ vô bún mắm á linh không có ăn cái cái món mà lẩu mà nấu bằng canh chị đó nhưng mà tại linh ăn cái món lẩu mà toàn nấu là xả với thơm nước dừa với lại nước hầm xương đang thấy ngon nên thôi cái vậy ai mỗi người mỗi khác ờ, video của vợ chồng linh đã làm tới đây cũng hơi dài nha các bạn <laughs> bạn nào ủng hộ vợ chồng linh thì ờ, xem hết kênh của vợ chồng linh nha rồi nhớ bấm subscribe cho vợ chồng chiếc linh ở mỹ cuộc sống ở mỹ nha bạn à, hy vọng các bạn sẽ thấy thích kênh của vợ chồng chiếc linh và theo dõi vợ chồng chiếc linh nhiều và nhớ bấm subscribe nhé. cảm ơn các bạn đã xem video này hẹn các bạn ở video tiếp theo tạm biệt các bạn tạm biệt các bạn